Xin chào quý chị bà con cô bác đã quay trở lại với kênh ăn lúa miền Tây ha. Thì hiện tại mình đang có mặt trên nóc nhà của một tòa nhà cao tầng khoảng 4 lầu các bạn. Vậy thì hôm nay mời cả nhà cùng mình à, tìm hiểu một cái nghề có thể là kiếm tiền triệu mỗi ngày các bạn. Thì cái nghề này được gọi là cái nghề à, sơn nước nha các bạn. Thì à, có nhiều bạn nghĩ các bạn cái nghề sơn nước là một cái công việc cũng rất bình thường các bạn. Nếu như nguy hiểm thì đã không ai làm. Nếu như gian nan và nguy hiểm đó là ba từ người ta thường à, hay nghĩ ngay đến khi nhắc về cái nghề thợ sơn nước thì à, cái ngày nắng cũng như à, những cái ngày mưa với những cái bộ đồ đầy bụi bặm và những cái vết sơn đu đưa giữa những cái tòa nhà chọc trời các anh được ví như những người chơi hay là những anh chàng đặc công được treo lơ lửng trên những cái tòa nhà các bạn thì cái công việc đòi hỏi phải có sức khỏe và sự dẻo dai với những cái kinh nghiệm làm việc rất lâu năm đó thì à, vẫn biết cái ngày nào cũng có những cái nỗi khổ riêng nhưng nghề thợ sơn luôn phải chịu đựng những cái nỗi lòng mà các ai biết thì mà cả nhà cùng mình tìm hiểu cái nghề thợ sơn này như thế nào nha các bạn đây là gồm hai sợi hả anh tâm à, cái này à, hai sợi nhưng mà mình đi người có sợi à ủa đi thả là thả một sợi mới nãy em thấy anh kia thả hai, hai sợi mà à, hai sợi là tại vì dây à chung là cũng tùy người nào mà sợ thì hai giây <laughs> còn người nào mà giãn thì một giây ok giây ha và anh một giây với anh thắng một giây anh thắng ha anh kia anh cũng đi một giây mà tại anh thả gì à. lấy theo nó bây giờ anh cũng đi một giây chung à, là anh à, anh Tâm đang dạy cho anh Thắng cách để mà mình đi dây các bạn rồi anh Thắng cũng à, làm lâu rồi đó. anh đang hướng dẫn cho anh Thắng cách đi dây như thế nào để mà xảy leo leo, leo xuống được là phải leo lên được phải không ừ, nhưng mà trong lúc này thôi chứ còn mình tụt xuống leo lên đúng rồi ờ. tại mấy người mà có ngày leo mới được chứ leo xuống leo lên nữa mới được chứ mấy người mà mới thì hơi khó à. đây lần đầu tiên à, của anh thắng làm chuyện ấy dạ. nên anh Tâm đang hướng dẫn ờ, anh Thắng nói chung ờ, công việc này nó cũng rồi ok anh cứ đẩy cọng dây này ờ đó đẩy lên là nó đi xuống giờ tới anh nữa hả Giờ bắt đầu lắp dây phải không? Giờ lắp dây. quấn về lại cái nào cứng sủi không ra bỏ lại anh nó có là một cái cái sủi cái bung bung trước đi ốc nữa cái máy kia lấy cái nào cứng này nữa em lấy máy mài là anh đi được là em lấy máy mài đó tại em chỉ anh em không có lấy dây được đó giờ thấy nhiều người ta cũng hướng dẫn cách làm dây này mà đó giờ chưa có hiện thực quá à, cũng dễ thôi ừ. cái miếng à, dán đứng đó nhẹ không anh tâm nhẹ nói chung miếng dán thông thường của mình mình rửa miếng gỗ cho tốt à. rồi cái mình khoan bốn lỗ nó bền nó chắc rồi ha quan trọng là cái mưa nó đừng có bị mục á à. còn như dán ép đỏ đỏ cũng được nữa nhưng mà nó gặp mưa nó sẽ bị dành dưới ghê quá <laughs> nói chung cái người nào làm nghề này quen mấy được chứ mà không phải là cái tầm như đương thần á là một người tự nhiên vô biết làm á mà vô cái làm cho ra dây được à. phải là phụ là vô cái xả xong rồi mới cho leo vàng à. tầm vàng một vàng hai vàng ba yeah. Dạ. lên vàng năm vàng sáu là lúc đó sẽ dạng rồi biết thao ờ, bác là từ độ cao độ cao thấp tới độ ừ. từ độ cao cao ha ừ, là lúc đó là tinh thần vững hết rồi mới, tập ra ngoài dây này yeah. Dạ một người thợ phải biết chiết đồ đâu đó hết rồi mới mới cho dây dây được chung là thấy anh Tâm à, làm rất thuần thục các bạn nghề nghiệp kinh nghiệm lâu năm mới làm được thì à, như các bạn đã biết cái công việc của người thợ sơn các bạn khi trước khi sơn là mình phải che phủ nha các bạn thì anh, à, anh Tâm đi à, Tiến đang tiến hành căn bạc và nối những cái tấm lưới lại với nhau để mà khi chảy tường các bạn thì bụi nó bay xuống nó sẽ không sang các nhà lân cận người ta không có ảnh hưởng đến người ta ha thì nay cái bức tường cần xử lý này nó khoảng chừng 25 30 mét gì các bạn thì cái độ cao cũng nói chung là cũng tương đối nha các bạn thì à, theo anh Tâm với anh Tiến chia sẻ thì hai anh à, là những người đã có kinh nghiệm lâu năm khoảng mười mấy chục năm các bạn thì à, công việc của anh thường làm ở thành phố Hồ Chí Minh à, luôn đối diện với những cái tòa nhà cao khoảng à, chục à, tầng các bạn thì cái à, cái công trình hôm nay các bạn thì cái mí tường nó cao gần 30 mét nha các bạn thì mình có thể bắt dàn cháo hay là mình đu dây các bạn thì do cái à, mí tường đó nó sát với đường dây cao thế các bạn nên không thể bắt dàn giáo được sợ phóng điện nên à, Anh sẽ đu dây để mà xử lý những cái bức tường bị bong tróc ở bên đây các bạn hiện tại anh Tâm với anh Tiến đang tiến hành thả dây để nối những cái tấm lưới và sau khi à, nói xong thì mình sẽ tiến hành sảy đó, sảy uh, cho những cái uh, mảng uh, B nó ngủ các bạn nó tróc bong tróc ra và tiến hành xử lý lại cho nó chống thấm nha các bạn <laughs> hiện tại anh anh tiến đang xuống và anh tâm cũng đang xuống rồi các bạn hạ cánh an toàn sẽ coi anh nói dây nè để mình thả dây xuống nha nên mình tắt dây lại ha uống dây lại sọt chưa anh làm ngày lâu chưa 15 năm rồi Ờ, lúc này thất nghiệp quá à anh lúc trước anh cũng lãnh thầu ha bây giờ là, là anh, anh, tâm lãnh thất nghiệp vụ uh, giờ làm công lại à. <laughs> ngày này nói chung cũng hơi vất vả ha cái nắng làm phải trời nắng mới được không ra ngoài trời cái nắng nhìn thấy cao quá các bạn dưới đây là cái dáng để mình à, thả dây chuẩn bị thả giờ anh mới bắt dây mình làm nghề sơn nước này bao lâu rồi anh Tâm ờ, à, năm 23 tuổi 23 tuổi hả là mấy năm rồi là năm nay là 38 đúng không à là 15 năm rồi ồ dữ vậy hả đó đó giờ chắc làm nhiều công trình lắm không nhiều lắm à ở Sài Gòn có đi à, Sài Gòn là miền miền Tây mình nhiều phải không không hồi trước là sài gòn ừ. giờ là về miền tây tây mới có tám năm sáu bảy năm tám năm nay à ừ. có làm ở miền trung ờ, miền bắc gì chưa chưa có chỉ là từ ờ, tây ninh đến ờ, bình dương à, làm ở khu vực bên ngoài đây nhiều ha ừ, như... giờ cái công việc của hôm nay là anh sẽ đi thả dây đằng sảy những cái nhát tường ở bên đây này các bạn cao luôn xuống từ tên là rất cao nha về yeah cái tường này chắc dài cũng có mười mấy mét ra à, anh ở dưới hả đây dài đây ra trước á à, có hai chục mét còn độ cao này thì, thì <laughs> chắc cũng mấy chục à ừ. giờ anh bắt đầu anh thả dây xuống sủi không bụng đâu sủi hết rồi sủi hết không anh tâm đó sủi hết luôn nó cứng chừa lại đi chừng nữa em lấy máy mình mài nữa khúc này là khúc cứng nè rồi đây là bà dớ mình sủi bà dớ thôi ừ, sủi ừ, khúc bung là mình sủi hết cái này mình sủi hết luôn nhưng mà để mài rồi mình mới sủi lại bây giờ tạm thời thì mình sủi mấy cái bông bông trước đi cái công việc mình chính hôm nay là làm gì anh tâm hôm nay thì sủi vách này à, rồi cái mình để hoàn thành hết bức tường này thì mình ờ, làm gồm nhiều công đoạn hay ờ, gì? mới ờ, lăn chống thấm lên sủi xong rồi lăn chống thấm à, xong rồi mới chép lại chép lại là mới hoàn thành hết cái bước tường ha chép lại giống như thế sau à đây các bạn đang thả dây thì cái đội sơn nước của anh Tâm có khoảng 7 à, đến 8 người các bạn thì à, những người có kinh nghiệm à, dày dặn và lâu năm sẽ tiến hành làm những công việc khó khăn các bạn như là đu dây nè và chạy những bức tường cao như thế này đó, hiện tại thì anh Tiến và anh Thắng với anh Tâm đang tiến hành thả dây xuống để mà xảy những cái mỏng mảnh mà đê bị bong tróc do thấm nước các bạn thì cái bức tường này mình sẽ xử xử lý lại nha các bạn Ờ, trước tiên là mình sẽ ờ, căng bạc để ờ, che phủ nè sau sau đó mình sẽ tiến hành sảy đó sau khi sảy xong á, thì mình có mang theo những cái máy các bạn cái máy để đánh những cái bản bê tông này đó nếu mà cái nào mà không sảy không ra thì anh Tâm sẽ tiến hành dùng máy để mà trà vô đánh vô làm cho nó bong chóc những cái mảnh bê tông những cái mảnh bê cũ nha đây các bạn ở bên dưới thì mấy anh em đang tiến hành sơn à, bê dưới ha còn ở bên trên thì anh Tâm đang à, tiến hành à, dùng máy mà để mà mình đánh những cái mảng mà bê mà không không tẩy được bằng dao các bạn thì mình sẽ dùng máy để đánh như thế này ha thì rồi như các bạn đã thấy thì hiện tại anh đâm ờ, vừa thả dây xuống vừa dùng máy ờ, đánh ờ, những cái mảng bê tông đó thì trên người anh đâm có mang đầy đủ những cái dụng cụ để mà mình đầy đủ cho những cái chiến mà khi mà thả dây xuống nha thì như là máy đánh nè rồi dao sợi tường đó thì những cái lưỡi dao này sau khi mà đánh sậy không ra thì mình sẽ tiến hành thay lưỡi dao mới để mà đẩy cho nó nhanh hơn nha các bạn rồi ok sau khi à, hoàn thành cái bước mà sảy các bạn sảy và đánh máy à, cho nó sạch sẽ cái lớp à, mảnh tường các bạn thì cái công việc tiếp theo là anh Tâm sẽ tiến hành mình sẽ phủ lên một cái lớp sơn chống thấm nha các bạn để mà nước mưa nó không thấm vào bên trong đó sau khi à, phủ xong thì mình sẽ tiến hành đục những cái à, mảnh tường á mảnh bê tông á nó bị nứt hay là bị thấm nước á mình sẽ đục bỏ xong đó mình tét xi măng vào đó xong đó mình phủ lên một cái lớp bê nữa các bạn rồi sau khi phủ xong thì mình sẽ tiến hành trà như thế này các bạn thì đây là bức tường ở kế bên ở phía sau đó, đã hoàn thành à, nhiều công đoạn tại vì do mà hoàn thành một bức tường thì mình cần phải đưa qua nhiều công đoạn các bạn thì cái công đoạn này là mình sẽ à, chà và nhám các bạn bằng bằng máy do ở trên độ cao á nên mình sử dụng máy là nó, nó sẽ nhanh hơn các bạn thì cái máy này rất tiện lợi cái máy này là máy à, chà nhám à, tường như các bạn thì nó vừa chà mà vừa hút được những cái bụi bê vô trong máy luôn nha nó như một cái máy hút bụi vậy đó thì cái à, mảnh tường bên đây cái công đoạn này nó cũng nói chung cũng à, gần hoàn thành các bạn thì chỉ cần mình à, đánh giấy nhám giấy nhám như thế này thì cái bước còn lại là mình sẽ tiến hành mình sơn sơn nước lên nữa là xong hoàn thành một cái bức tường các bạn rồi thì cái nói chung là để mà hoàn thành một cái công trình như thế này thì mất thời gian là khoảng ít nhất cũng khoảng vài tháng hoặc là cả tháng trời các bạn thì do thời gian video mình có hạn nên mình xin phép dừng video ở đây thì cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video nếu các bạn thấy thích video hãy like đăng kênh để ủng hộ mình các bạn bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo